nó bắn ở bên kia hay là mình bắn nó xe xe nó kìa xe mình mà xe nó à bọn này bắn ác vậy từ để anh qua đã hết đạn chạy đi đâu em cũng phải thế này cơ chứ ngay thằng bạn đủ má ca kìa cái cốp 6 này bàn xanh này đó nhiều lắm mấy ông bắn chết thằng bạn tôi này <laughs> chơi chơi cùng bạn à bạn tôi <laughs> ra thế <laughs> ra thế lên là phải nhanh như này không nhanh là nó nó quay lại nó bắn à hướng 300 có địch kìa ừ. chết mẹ rồi số 3 số 3 bắn nó số 3 thôi chỗ nào ấy ngay tôi ngay tôi luôn đâu ừ, đâu rồi thấy nó đâu biết rồi ở chỗ nào ấy thử ờ, từ từ từ từ qua tôi đình thành là con nốc rồi trên xe nốc rồi nốc rồi nó nốc ở trên xe rồi bắn nó bắn nó oh, ok tivi giùm coi nhức đầu hai mươi đứa ơi này cũng bốn mươi rồi chạy chạy chạy chưa có nhà chưa có xuống nghỉ chơi nghỉ chơi nghỉ chơi nghỉ chơi, chỉ cần nhau vào lấy cho lấy cho nó cho lần quá mày yếu rồi mày yếu rồi Đấy này này em đâu là bắn tôi kìa ờ, Ok ok ok Thật thật nào nó khơi một người thôi Happy happy Sao bốn nào cũng vừa phải ra ngoài bo đó ông ơi má nó đang chân bò luôn hai bò nó kìa hay quá cứu rồi nó cứu rồi à. sao một em sao một em hai em luôn kệ nó thôi kìa hướng uh, ờ, đó đó quá à, nó bắn kìa ở đó đó hướng ờ, hai hai trăm mười á ờ, bò bò lúc mình đá đi trong nhà thi đấu một tỷ viên đạn xanh nè xe nha chạy ba nè sắp lên nè bớt đi đi cho 10 viên 20 viên đang bảy coi cầm cái tám không mẹ tao có tám năm viên à cái ak xài ak mà không phải à nào ừ nè nè nè nè cho mình 13 viên hả cái gạo này đang làm nhiệm vụ bắn mình nhắm à? nhiệm vụ nhiệm vụ chơi chơi chung nhiệm vụ <laughs> Dù có đồ đẹp mày Thấy có em Insta đúng không? Biết là mày như cày game vậy mày Không hiểu hiểm đâu rồi Không quan tâm Ở cái gì? Bắn nhiệt kích về nữa nè ông ơi Được, được, được, để cho mình đi Đi qua đấy còn một thằng thôi nó còn một thằng à cẩn cẩn thận đi à chạy kìa có của nó nó cho nó đang chạy thẳng cái hướng 105 ờ, kia nó đang chạy thẳng hướng 105 kia mọi người ơi đừng đừng đừng có di chuyển qua đó mình đang ở gần bom mà đừng sợ đừng sợ đừng ở nó nó nó nó sắp nóc rồi nó ăn một viên rồi nó đang bơm máu cái thằng ở hướng 105 ờ, ấy nó đang bơm máu con số 3 vâng. này. cái thằng một một một lẻ năm à còn hai còn mấy thằng thôi còn hai thằng ấy thôi đúng rồi hướng e hướng một lẻ năm ấy còn hai thằng ấy thôi nó ở hướng một lẻ năm ấy đứng ở đây mình đang ở gần bo sợ gì nó móc sau mình à rồi rồi hay lắm rồi. sao mình không thấy nhở tính chui xuống đây chui xuống đây bạn này đó đó được được rồi đứng đứng đứng đứng yên đứng yên sao rồi rồi rồi lóc một ok hay lắm có mấy chip mà lo gì Rồi, nó bị đằng kia dưới luôn, tem bên đó lia nha. Ừ. Tem bên phải mình lia. Thế con ở hướng năm đấy đấy đấy một viên một viên thằng ở hướng một này một này năm rồi nó nấp trọng nó nấp gần xe nó nấp gần cái xe ok ok thằng kia bị dính một viên rồi nó bò xuống dưới rồi một tí rồi ok nó, đang chạy rồi à? nốc rồi nốc rồi nốc rồi nốc rồi thằng ờ. hướng xe rồi thằng hơn mươi đó ừ, 50 phải không một trăm năm mươi không thấy ấy nó ở tảng đá à đá. hướng 150 ừ tổng số ba rồi tôi với ông đẩy lên 150 họ cũng không có tôi thấy một thằng nó chạy bên này này nãy thằng đá nào ta bạn thấy nó bên này chạy đâu về nó chạy nó về bên trái 150 thế thì nó ngoài bo rồi à mình ngoài bo thôi à kìa kìa sắp rồi còn xíu nữa xíu nữa trước mặt tôi luôn nè 165 hết nó dưới đồi mấy đồi nè yếu lắm rồi từ từ từ từ nha đừng manh động không thoát được đâu nhiều đâu nhiều đâu bên chỗ này rồi nè nè nè tôi dưới rồi nha ở dưới mấy trước mặt của uh, ông uh, số 4 á dạ rồi xong ba trong này rồi, rồi đối diện đối diện với đó là, là bên hướng trăm lẻ năm á nó đang giờ dạ, quay rồi tôi bắn nó trúng rồi nè bắn bắn nó trúng hai viên rồi nó sao tảng đá nè kìa kìa chú bạo á ông ờ, chú bạo uống chứ nó sao tảng đá oh, ok rồi rồi thôi bye bye anh em luôn nha rồi chào nha bye bye bye bye bye bye, bye, bye nha ok